Chào bạn, tôi là Hỷ, Văn Thượng Hỷ, nhà đào tạo marketing online với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiếm tiền online và là người truyền cảm hứng cho đi điên cuồng trên mạng xã hội Facebook and YouTube. Bạn có sản phẩm nhưng không biết bán như thế nào. Bạn mất quá nhiều tiền quảng cáo nhưng lại không có tỷ lệ chuyển đổi. Bạn mất quá nhiều thời gian để bán hàng và chăm sóc khách hàng. Và bạn muốn bán một sản phẩm lên online thì phải làm như thế nào đây? Hỷ có một khóa học có thể giúp cho bạn giải quyết vấn đề trên. Nó mang tên Bán hàng đỉnh cao với Affiliate Trong khóa học, Thầy sẽ hướng dẫn cho bạn cái tư duy để làm thế nào tạo ra được một cái hệ thống hoàn toàn thụ động để bán hàng cho bạn Và Thầy sẽ cung cấp tất cả những công cụ tuyệt vời nhất, tiết kiệm chi phí nhất cho bạn để bạn làm marketing Và Thầy sẽ cho bạn một cái quy trình chuẩn để làm thế nào trong thời gian cực ngắn có thể tạo ra một cái hệ thống hoàn toàn thụ động cho bạn Vậy thì cuối cùng bạn sẽ tìm kiếm được khách hàng một cách hoàn toàn là thụ động và xây dựng được thương hiệu cá nhân trên Internet Wow, thật là tuyệt vời Hãy mau nhanh tay đăng ký khóa học bán hàng đỉnh cao với Affiliate Nếu bạn muốn có hàng ngàn người bán hàng cho bạn thì hãy vào trang web unica.vn để tham gia khóa học Xin chào và hẹn gặp lại bạn